đúng rồi ạ à. con nghĩ con nghĩ con nghĩ đúng rồi đúng rồi B. Rồi cho tí đi à b hai nhiều thế nhỉ thằng máy này hiện đại thế đấy hồi xưa đi đám cưới con nhà lão đông em Nhầm còn, rồi em còn không không biết điều khiển lúc đầu ấy em à rồi ờ. Rồi à. Con sủi để con đi xem xem lại à. Trời ơi, trời ơi, trời Bảo đi nhanh lên Rồi nhá à. Rồi ok ra xuống này Vâng Ủa lên đây này con ờ, này Lên Thôi không sao, lên xong lại xuống vấn đề con quay à <laughs> Mình có phải ra không nhỉ? Không ra Ấn tay hai Không xuống Không tầng mòn mày ơi thế trình đi nóng thầy chuẩn ấn bốn phát rồi con nhớ ở khách sạn Mường Thanh chết rồi cái này là không súng BO2 này à. <laughs> nó đang đi lên à, ờ, à, ờ, xuống đây đây thôi nói linh tinh sợ quá